Hello anh em, lại là Tấn Phạm CVB đây Quay trở lại clip tiếp theo Tấn muốn chia sẻ tới anh em một cái đồ chơi cực kỳ là không tang Không tang không tích gì luôn Quân vị bát đĩa hoàn toàn là xanh chín Anh em nhé Tay chân này, tháo đồng hồ các kiểu luôn này Đi chơi là tháo hết đồng hồ nhé à, Quân vị bát đĩa hoàn toàn là xanh chín Tay chân không có gì Bát thường, quân vị thường, đĩa thường Thế thì ờ, như thế này thì anh em ờ, lưu ý cho Tấn Phạm là anh em cần sóc cái anh em chỉ cần cầm cái bát cái đĩa lên anh em sóc cái là anh em có thể biết được bên trong là chẵn hay lẻ rồi quân vị bát đĩa hoàn toàn là xanh chín mình cất tay cái bát mình sóc đấy mình sóc bình thường như này mình nhìn thấy chẵn hay lẻ bên trong là chắc cú luôn 100 trăm bây giờ tấn sẽ test cho anh em xem nhé này cân tay cái bát xong này đấy. đấy mình sẽ sóc bồng bềnh lên cho là một hai chén sau đó bắt đầu mình vào trận anh em nhé này đang là tứ tử đúng không bây giờ tấn sẽ sóc này này sẵn lẻ và hành động đánh đâu đánh đi à đó như vậy thôi và anh em sẽ biết được bên trong là chẵn hay lẻ bán sạch mặt lẻ này lẻ thừa này lẻ thừa trăm triệu này chính xác luôn này bát này là bát chợ anh em nhé 100% là bát chợ nhé không có camera không có đường, bát chợ hết đĩa chợ đây được gọi là sóc đĩa bằng tay nghề cần tay nghề bát sóc này đó. anh em chỉ cần sóc như này thôi anh em có thể biết được bên trong là sẵn hay lẻ mở ra ba đồng đen lẻ bán xanh lẻ chính xác chưa ba đen sóc này được gọi là đòn đánh tiện trên không anh em nào mà muốn học cái đòn này thì có thể là kết bạn zalo số hotline của tấn phạm 05641 ngũ 7 trực tiếp tấn phạm sẽ đào tạo cho anh em từ A Z nếu mà anh em nào đam mê về sóc cái nhé đam mê về sóc cái anh em nên học cái đòn này Đây. cái cân tay ngay bát sóc này như vậy thôi là anh em có thể biết được bên trong là chẵn này lẻ rồi bán sạch chẵn chẵn thừa à chẵn thừa chính xác chưa đó mình chỉ cần sóc là sóc cân tay ngày bát nhá là người ta bảo là sóc cân tay ngày bát ok cân tay ngày bát này à, mỗi vậy thôi là anh em có thể biết được bên trong là chẵn hay lẻ nhìn thấy hai trắng một đen mình bỏ nhé đó nhìn thấy hai trắng một đen mình bỏ ván nào mình không kết thì mình bồng bềnh cho là anh em nhé này tiếp tục này đấy ba đen nó lên tứ tử này chồng có đồ vị anh em nhìn thấy không chính xác đánh không xịn được đâu đấy à lẻ thưa bán sạch lẻ à tiện trên không đây được gọi là đòn tiện trên không tiện trên không tức là ngày xưa anh em đánh thì anh em đỡ, đỡ tay về đây này nhiều anh em không biết chơi phải đỡ tay đây này xong sau đó là bênh cái bát này lên này. đó nhưng đòn này của tấn là rất là đẹp luôn rất là ký luôn hoàn toàn là không có bênh bát bênh đĩa gì cả nhìn ba đen anh em nhỉ nhìn rõ luôn ba đen luôn đấy thì tiếp theo anh em nào mà muốn học cái đồ này ấy, thì ở xa thì có thể là gọi Zalo còn ở gần thì có thể là đến trực tiếp bên tấn thì ờ, có hai cơ sở Hà Nội và Sài Gòn anh em chỉ cần đăng ký kênh để được giảm cái giá ưu đãi cực kỳ lớn nhá này thì niệm cho anh em một ván nữa này ba đồng đen này à, cân tay như bác sóc nhá đấy anh em chỉ cần cân tay như vậy thôi lẻ thừa bán sách lẻ này anh em nhìn chính xác không chính xác 100 trăm đó bát đĩa hoàn toàn là xanh chín anh em chỉ cần sóc cái thôi anh em nhé Đấy. anh em đừng quên đăng ký kênh của Tấn Phạm để xem nhiều clip hay của Tấn Phạm nhé Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em